Xin chào các bạn Hôm nay thầy lại lên lớp các bạn ở bộ môn toán 9 trong chương trình ôn thi vào lớp 10 cho phổ thông Ở các video trước thầy đã hướng dẫn các bạn các chuyên đề 1 và sang chuyên đề 2 Trong chuyên đề 2 thì thầy mới hướng dẫn cho các bạn các dạng bài tập về hàm số bậc nhất Hôm nay thầy sẽ sang phần 2 trong chuyên đề 2 đó là hệ phương trình hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. các bạn chú ý đăng nhớ đăng ký kênh để nhận những video tiếp theo của thầy và để nhận những cái video liên tiếp liên tục trong quá trình học nhớ rằng là trong quá trình học các video thầy sẽ dạy theo các hướng phát triển là từ dễ đến khó à, từ các chuyên đề này chuyên đề kia theo lần lượt thứ tự vì vậy các bạn muốn học tốt thì các bạn sẽ học từ các video đầu đến video tiếp theo và trước khi vào hướng dẫn các bạn làm các dạng bài tập về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn thì ta sẽ chú ý cần lưu ý một số đơn vị kiến thức cần nhớ sau về đơn vị kiến thức cần nhớ đó là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn là cái hệ có dạng dạng chung là ax cộng bi bằng c và a một x cộng b một y bằng c một đấy thế thì ở đây ở cái AX cộng PI bằng C này người ta gọi phương trình này ta đặt giả sử nó là phương trình một cũng được và đây là phương trình hai hệ này gồm hai phương trình hai phương trình này đều là bậc nhất đối với x và y Đấy. bậc nhất tức là cái số mũ nó bằng một các bạn lưu như vậy do đó là bậc nhất được chưa các bạn và các hệ số a b c a 1 b 1 c 1 đây là các hệ số Đấy. còn về phương pháp giải hai hệ hai phương trình bậc nhất phải ở này thì có ta các bạn đã học rồi có ba phương pháp rồi đấy phương pháp một là phương pháp cộng đại số thì khi vào từng bài cụ thể thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách làm phương pháp cộng đại số này như thế nào làm bài toán tổng quát thì nó, nó hơi bị rắc rối một chút vậy là gây là các bạn khó hiểu thì thầy sẽ đi từng cụ thể một để thầy hướng dẫn các bạn cách làm theo các phương pháp Đấy. phương pháp thứ hai là phương thế và phương pháp thứ ba là map đồ thị thì trong ba phương pháp này các bạn hầu hết vận dụng chủ yếu là hai phương pháp đầu tiên là phương pháp cộng đại số và thế còn phương pháp đồ thị ta rất ít dùng bởi vì muốn nếu dùng phương pháp đồ thị ta cũng vẽ đồ thị ra công việc này nó khó đặc biệt khi nghiệm của của hệ phương trình nó không phải là số nguyên mà nó là số hữu tỷ bên cạnh nó còn là số vô tỷ nên là cái phương pháp đồ thị này thì chỉ rất ít sử dụng và thầy sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể là phương pháp cộng đại số thế thế thì ở đây thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập số 1 cụ thể về về phương pháp cộng đại số của thế thầy sẽ hướng dẫn các bạn cả hai cách làm đó là ở câu a giải hệ phương trình hệ phương trình gồm có là 2x cộng 3y bằng 8 x trừ 2y bằng trừ 3 bây giờ ta sẽ sử dụng câu a câu a là ta sử dụng phương pháp thứ nhất là phương pháp cộng đại số Đấy, thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách làm phương pháp cộng đại số là như thế nào thế thì ở đây ta có hệ của ta là 2x cộng 3y bằng 8 và x trừ 2y bằng trừ 3 cộng đại số này tức là ta sẽ sử dụng phép cộng để ta thực hiện cộng với trừ thì cộng với số trừ là cũng được cộng trừ phương pháp cộng đại số thì thật sự ra là vừa cộng vừa trừ vẫn được các bạn lưu như thế nhá bây giờ ở đây ta quan sát thấy ở trên đây ta có 2x đây 3y số hạng tự do ta không quan tâm đến ta chỉ quan tâm đây là hai y mà đây ta có là x còn đây là ta có 2y mục tiêu của ta là tạo ra các một trong hai ẩn này một trong hai ẩn ẩn x hoặc ẩn y ở hai phương trình này mà là hai số đối của nhau để ta cộng hoặc là hai số giống nhau để ta trừ thầy lấy ví dụ ở hệ phương trình này ở phương trình thứ nhất là 2x Đấy. ở phương trình thứ hai là 1x vậy ở đây thầy sẽ thực hiện phóng cộng bằng cách là thầy sẽ mục tiêu là sẽ nhân phương trình hai lên mấy phương trình một để cho hệ số x hệ số của biến x trong hai phương trình này một hoặc là số đối của nhau hoặc là giống nhau là như nhau tức là bằng nhau nếu là số đối của nhau người ta cộng ra là nó hết ngay là hết x chỉ còn mình y đấy còn nếu như là số giống nhau thì ta sẽ trừ trừ đi để ta hết x được chưa các bạn nhỉ để còn mình y thế thì ở đây thầy thấy là đây là hai đây là một thầy chỉ nhân phương trình hai với hai nhân cả hai vế phương trình hai với hai là khi biến đổi thì sẽ biến đổi tương đương ở đây được là sẽ được phương trình một thầy vẫn giữ nguyên bằng 8 phương trình hai thầy nhân cả hai vế với hai để thầy được 2x nên thầy nhân với 2 x trừ 2y bằng trừ 3 Đấy, các bạn à quên bằng trừ 3 bằng 2 nhân trừ 3 thì xin lỗi đây xin lỗi đây vì ta phải nhân cả hai thế nên 2 nhân trừ 3 à, các bạn chú ý như vậy sau khi đó ta thực hiện nhân và các bạn làm từng bước từ từ thầy hướng dẫn như thế này để các bạn học sinh mà học hơi đuối một tí vẫn có thể hiểu được đấy các bạn cứ từ từ các bạn làm ở đây ta có 2x cộng 3y bằng 8 ta phải giữ nguyên à. còn ở đây ta có cái gì nhỉ x2 nhân x trừ 2y các bạn nhân là 2 nhân x thì bằng 2x 2 nhân cái trừ 2y thì bằng trừ 4y đấy, ta phấn đấu người ta phải làm được cái giải hẹp này và ở đây ta còn có cái gì nữa đấy là bên này ta có hai nhân trừ ba thì bằng trừ sáu Đấy, đó là sau quá trình đó là ta sẽ thực hiện được cái phép chấp nhân sau khi mà làm chúng nhân xong rồi nhân xong rồi thì ta thực hiện như thế nào thế thì sau khi nhân xong rồi thì bây giờ ta thấy hệ số của 2x ở cả hai phương trình là giống nhau chứ không phải là đối với nhau vì vậy ta thực hiện là lấy ở phương trình thứ nhất trừ đi phương trình thứ hai vế với vế thế thì để tiện ta đã làm ra nháp thôi nhưng để tiện thì thầy làm trực tiếp lên trên đây luôn thầy lấy vế thứ nhất của phương trình thứ nhất là 2x cộng 3y trừ đi cái vế thứ nhất của hệ của phương trình thứ hai là 2x trừ 4y sẽ bằng vế thứ hai phương trình thứ nhất là 8 trừ đi vế thứ hai của phương trình thứ hai là trừ trừ trừ 6 và các bạn từ các bạn sẽ biết đây là một phương trình rồi các bạn sẽ chỉ biết lại một trong hai phương trình ban đầu là thôi và đến đây thì cái những cái này nó lòng hoàng nhiều nữa viết lại nó lòng hoàng nhiều thể viết luôn cái phương trình này cũng được viết lại đó là x trừ hai y bằng trừ ba à, đến đây thì bắt đầu các bạn sẽ thực hiện là hai chỉ phương trình trên đây là đấy cái dưới là ta thử nguyên nhưng cái trên bắt đầu ta thực hiện thế thì ở đây ta sẽ thực hiện làm thế nào à ở đây ta sẽ thực hiện làm là phá hoặc ra ta trừ nên ta được là 2x cộng 3y trừ đi đây là trừ 2x trừ đi trừ 4y là cộng với 4y bằng trừ 8 trừ đi trừ 6 là 8 cộng 6 và đây ta được là x trừ 2y giữ nguyên bằng trừ 3 ta cũng giữ nguyên đến đây rồi các bác thực hiện thế nào nhỉ rút gọn ở phương trình trên này rút gọn phương trình trên làm để nó gọn lại thì ta có 2x trừ 2x bằng 0 nên hệ số x là hết 3y cộng 4y bằng 7y 8 cộng với 6 bằng 14 Đấy. Và ở đây ta được ra là nào đây? x trừ 2 bằng trừ 3 bằng nguyên x trừ 2y trừ bảy đến đây rồi thì tốt rồi các bạn thấy tốt chưa ta tìm được y cho các bạn nhỉ à tìm được y rồi đúng không bởi vì 7y bằng 14 7y bằng 14 vậy y của chúng ta sẽ bằng mấy các bạn nhỉ à y sẽ bằng 14 chia cho 7 và 14 chia cho 7 thì bằng à bằng à. 2 sau khi các bạn tìm được y bằng 2 rồi nếu bạn thay y bằng hai xuống phương trình dưới để ta tìm x thì ta tìm được x của ta trừ đi 2 nhân 2 bằng trừ 3 các bạn biết đổi tương đương thêm một lần nữa thêm một lần nữa <coughs> là y của ta bằng 2 còn x trừ đi 2 nhân 2 là 2 là 4 với x trừ 4 bằng trừ 3 Vậy x của ta bằng mấy các bạn nhỉ bằng trừ 3 trừ 4 trở thành cộng 4 vậy từ đây ta được ta được x bằng trừ 3 cộng 4 tức là x bằng 1 các bạn bấm máy tính cũng được mà cộng cũng được mặt nào mà chưa thạo bạn bấm máy tính cũng được thôi mà đấy nhưng mà đây rất dễ đúng nhỉ còn ở đây là y bằng 2 y bằng 2 vậy khi tìm ra được x bằng 1 y bằng 2 thì công việc giải hệ phương trình của chúng ta là sao đấy là kết luận vậy nghiệm của hệ phương trình là x bằng 1 y bằng 2 à, công việc như vậy là hoàn thành một cái phương pháp thầy vừa làm này thì được gọi đây là phương pháp cộng đại số mặc dù là từ trừ thì thật sự ra nếu như mà nói khác ra là thầy sẽ nhân cái trừ hai ở dưới nhưng mà vì nó trừ với cộng thì là cộng chỉ trong phép trừ do đó ta phải dùng từ ta dùng trực nhân để ta trừ các bạn chú ý cho nhỉ à, rõ chưa à thế bạn rõ rồi đúng không đấy thì đây là cái toàn bộ cách phương pháp cộng đại số là như vậy thế thì ở đây các bạn chú ý này khi ta làm cho cái hệ số x như nhau cũng được hoặc ta làm cho hệ số y như nhau cũng được nhưng trong quá trình làm các bạn chú ý lựa chọn làm sao để quá trình nhân nó thuận tiện nhất ở đây tại sao thầy lại không làm hệ số y như nhau bởi vì nếu hệ số y ở đây là 2y ở trên đây là 3y nếu thầy làm cho hệ số y như nhau thì ở trên thầy cũng phải nhân mà ở dưới thầy cũng phải nhân ở vì hai và ba là nguyên tố cùng nhau do đó nó không bội chung là mấy bội chung của nó là 6 đúng không ạ ví nhớ nhất của nó là 6 vì vậy ta buộc chúng ta phải nhân với các bạn nhỉ nhân trên với hai là nhân dưới với ba còn ở đây là ở đây là hai là một bộ chung nhỏ nhất của nó là hai thôi nên ở trên đây ta không phải nhân dưới đây ta phải nhân với nhân vì trên đây ta nhân với một thôi nhưng bộ chung nhỏ nhất có hai cái này là sáu đó trên đây ta muốn như nhau được thì ta phải lấy tám đây nhân với hai và đây là nhân với với ba Đấy. thì công việc nhân của chúng ta nó phức tạp hơn Đấy. vì vậy trong quá trình làm các bạn lưu ý rằng là chúng ta chọn cái ảnh nào mà công việc nhân của chúng ta là đơn giản nhất đấy thì đa. đó là cái thứ nhất cái thứ hai là sau các bạn thực hiện cộng hoặc trừ của hai phương trình sau thì các bạn sẽ thực hiện chọn một trong hai phương trình ban đầu phương trình nào đơn giản nhất các bạn ghi vào phương trình nào đơn giản nhất các bạn ghi vào vì phương trình nào cũng đơn giản nhất viết vào đây được kẹp vào đây thì để khi ta thay thì ta thay ta tìm được một biến y rồi ta thay vào ta tìm nhanh chóng hơn còn nếu như ví dụ giả sử trong trường hợp này thầy mà chọn phương trình thứ nhất thầy bỏ xuống đây thì là 2x cộng 3y bằng 8 đến đây là 2x cộng 3y bằng 8 đến đây là lại tiếp tục làm thêm một bước là nó dài hơn mà tính toán nó lâu hơn vì vậy các bạn phải chọn trong quá trình làm phải chọn cái phương trình nào đơn giản nhất tính toán nhanh nhất để chúng ta ghép nó vào đây đấy vậy ở đây muốn giải được phương pháp cộng nhanh thì các bạn phải có hai cái đề ý cái đề ý thứ nhất là nhân làm sao đó biến nào bằng nhau cũng được nhưng mà phải làm cho như nào các bạn nhỉ cái công việc nhân nó thuận tiện nhất tốt nhất là chỉ cần nhân với một phương trình thì nó bằng là tốt nhất còn nếu không được thì ta phải nhân cả hai điều chỉnh đấy đó là cái thứ nhất cái thứ hai là sau khi các bạn nhân cộng trừ được hai phương trình rồi thì đến cái phương trình còn lại các bạn chọn cái đơn giản nhất thì các bạn làm đấy thì đó là cái cái ờ, cách làm dễ dàng các bạn hiểu cái chưa nhá à, chắc là các bạn hiểu rồi thế thì bây giờ tương tự như vậy thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách làm theo phù hợp thế thì ở đây các bạn chú ý thầy sẽ các bạn cách làm theo phương thức thế. Thế mới nghĩa là như thế nào? Thế là ta sẽ thay thế ở phương trình này sang phương trình kia gọi phương thế. Với phương thế là ta sẽ rút cách làm ta sẽ rút x hoặc y ở phương trình thứ nhất hoặc phương trình thứ hai. Nếu ta rút x hoặc y ở phương trình thứ nhất thì ta sẽ thế vào thay thế vào phương trình thứ hai. Còn nếu ta rút ở phương trình thứ hai thì ta sẽ thế vào phương trình thứ nhất và trong quá trình rút x hoặc y thì ta phải tìm lựa chọn xem rút cái ở phương trình nào rút x hoặc y dễ nhất trong phương trình đó thì rút x dễ nhất hay là rút y dễ nhất thì thầy quan sát ở đây này ở hai phương trình này đây hệ số x là chỉ có một ở phương trình hai hệ số x bằng một vậy thì cái việc thầy nghĩ đến cái việc rút x ở phương trình hai nó dễ dàng hơn so với rút x ở phương trình một do đó thầy sẽ thực hiện rút x ở phương trình 2 nên trong quá trình làm các bạn quan sát thì đây các sẽ được phương trình đầu tiên thầy vẫn viết y nguyên như vậy y nguyên như vậy các bạn chú ý nhưng ở phương trình 2 thầy rút x sẽ bằng trừ 3 cộng 2y thế tại sao ở phương trình 2 thầy không rút y bởi vì hệ số nó là hai rút là còn phải chia cho hai nếu thầy ta sử dụng y thì thầy ta là trừ hai y bằng trừ ba cộng x trừ x đấy nếu lúc này y người ta lại còn trừ ba trừ x chia trừ hai à, giúp này nó khó khăn hay nếu rút được phương trình thứ nhất thì ta được là 2x bằng 8 trừ 3y đến năm này x của ta sẽ bằng 8 trừ 3y chia 2 nó cũng khó khăn rồi như đây hệ số x bằng 1 thầy rút x bằng 1 như vậy rất đơn giản đúng không các bạn Đấy. thì đó là đó trong một trong những cái trong quá trình giúp các bạn quan sát xem là ta rút x hoặc y tức là rút ẩn nào ở phương trình nào khi rút được x bằng trừ 3 cộng 2 y rồi thì lúc này ta thực hiện thế và thế và ta đây ta thực hiện thế và các bạn chú ý nhá thế thì thế là thế cái gì đây là thay thế này chỗ ở phương trình thứ nhất các bạn ta không biết x thì chỗ nào x thì các bạn thay x của ta bằng trừ ba cộng hai y các bạn thay chỗ nào x như này bằng trừ ba cộng hai y vào rồi ta sẽ được là 2x thì bằng 2 nhân với trừ ba cộng hai y Đấy. Rồi cộng với 3y bằng 8 Đấy. Tương tự như vậy Tương tự như vậy ừ, Còn ở dưới ta viết x bằng trừ ba cộng hai y thế khi đến đây rồi thì ta sẽ biết đổi tương đương biết biết đổi tương đương biết Đấy. đó là ta nhân hai và, thì ta được là hai nhân với trừ ba bằng trừ sáu hai nhân với bốn y à, với hai y bằng bốn y cộng với ba y bằng tám dưới là phần giữ nguyên x bằng trừ ba cộng hai y tương đương được sao như này các bạn chú ý tương đương được sao ta sẽ có được cái gì đây à 4y cộng 3y bằng 7y à. trừ 6 chuyển sang ta được là 8 cộng với 6 trừ 6 chuyển sang cộng 6 và đây x của ta bằng trừ 3 cộng 2y đến đây các bạn sẽ được là đây 7y bằng 8 cộng 6 là 7y bằng 14 à. và thế nên ta được là x của ta thì bằng trừ 3 cộng tương đương với tương đương với các bạn vậy y bằng mấy các bạn à bằng 14 thì y của ta bằng hai thay y bằng hai chúng ta được x của ta bằng trừ ba cộng với hai nhân hai và đến đây các bạn xem xem kết quả có giống như phương pháp đầu tiên ta làm x của ta sẽ bằng mấy? trừ ba cộng hai nhân hai sẽ bằng bốn trừ ba cộng bốn một và y của ta bằng và như vậy thì đó là so sánh kết quả làm cộng thì nó như nhau giống nhau và cái cách làm như thế này người ta là thế thế tức là thay thế thay thế cái ẩn ta ban đầu ta cô lập x hoặc cô lập y ở một trong hai phương trình sau ta thay nó vào phương trình còn lại thì thay thế như vậy được gọi đó là phương thế các bạn có cả chưa nhỉ à thế thì bây giờ là các bạn chắc là hiểu rồi đúng không bạn nào chưa hiểu cách làm các bạn tua lại video các bạn xem chi tiết cụ thể nữa và vận dụng làm ở câu B đồng thời bây giờ thì sẽ ra bài tập về nhà cho các bạn thêm và đây là bài tập về nhà phải chuẩn bị cho các bạn các bạn về nhà chú ý nhớ làm bài tập và nhớ làm bài B còn làm trong cái ví dụ ờ, bài đầu tiên các bạn nhé đồng thời là các bạn làm các bài tập này A B C D thì ở đây ở bài A bài B này các bạn quan sát biến x là thầy cho nó rất dễ ở bài C bài D thì nó khó hơn vậy ta lại quan sát đến biến y xem như thế nào nhé chúc các bạn sẽ làm bài tập thật tốt mong rằng thầy sẽ đồng hành với các bạn để giúp các bạn học tập tốt môn toán xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo